Washington đã dự định giảm tốc độ chuyển giao vũ khí hiện đại cho Ukraine, trong đó có hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống phòng không Stinger và pháo tự hành M777. Một số nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cũng cho biết, nguy cơ leo thang xung đột với Nga đang buộc chính phủ Mỹ phải cắt giảm hoạt động chuyển giao vũ khí, mặc dù vẫn còn khả năng cung cấp cho Ukraine các gói viện trợ quân sự mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin tuần này cũng gửi đi tín hiệu rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp yêu cầu của Ukraine về loại vũ khí tiên tiến mà nước này cần để chống lại cuộc tấn công của Nga. Điều đó đã phản ánh nguồn cung cấp cho Ukraine đang cạn kiệt và Nhà Trắng lo ngại leo thang có thể dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Nga. Nguy cơ sụt giảm kho dự trữ vũ khí tiên tiến của Mỹ đã được cảnh báo kể từ khi nước này bắt đầu hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Hiện giờ, Gần 8 tháng kể từ khi giao tranh diễn ra, các chuyên gia cho rằng Mỹ đang gần hết khả năng cung cấp. Số tiền Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ 2014 đến nay đã lên tới là 20,3 tỷ đô la, trong đó tính riêng giai đoạn 2021-2022 là 18,2 tỷ đô la. Trong khi đó, căng thẳng dường như đang gia tăng giữa Mỹ và châu Âu khi Washington liên tục hối thúc EU tăng cường hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết, theo tờ báo này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu tại Washington vào tuần trước và yêu cầu họ đẩy nhanh viện trợ tài chính cho Ukraine. Trong khi Mỹ cho rằng EU đang trì hoãn viện trợ kinh tế cho Ukraine, thì Brussels dường như không đồng ý với ý kiến châu Âu đang chậm chạp hoặc không đủ khả năng cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Verly cho hay khoản viện trợ mà EU dành cho quốc gia này đã lên tới gần 18,5 tỷ đô la. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine trên hướng Kherson đã xa lầy. Quân đội Ukraine không thể dứt điểm cụm cứ điểm Kherson do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát. Điều này có thể mang tới những khó khăn cho họ. Sáng ngày 15 tháng 10, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào khu vực tiền tuyến Berislav và cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga giữa các làng Duchany và Milovy và thông qua hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới Đến chiều tối, rõ ràng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị xa lầy và đạn tấn công đã bị bẻ gãy chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Hơn nữa, binh sĩ Ukraine thậm chí còn không nhận được sự yểm trợ hỏa lực từ pháo binh cũng như hàng không và máy bay trực thăng, vốn được sử dụng tích cực ngày hôm đó. Trong cuộc tấn công của quân đội Ukraine và các vị trí của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, hai tiểu đoàn bộ binh của họ được tăng cường 25 xe tăng và cùng một số lượng xe chiến đấu bộ binh. Diễn biến chiến trường cho thấy các đơn vị quân đội Ukraine đổ bộ vào tối lửa được quân Nga sắp xếp khéo léo. Sau đó thì pháo binh và hàng không Nga bắt đầu chút hỏa lực cực mạnh vào nhóm quân bị bao vây. Gặp tổn thất đáng kể, các đơn vị Ukraine đã phải rút về phòng tuyến. Theo dữ liệu sơ bộ từ phía Nga, vào ngày 15 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 120 binh sĩ, 10 xe tăng và 20 xe bọc thép trên mảnh đất nhỏ bé này. Bộ chỉ huy Ukraine đã nhấn mạnh thất bại trong việc phát triển lực lượng theo hướng Kherson. Và giờ đây là họ thậm chí còn phải đối diện chiến dịch phản công của quân Nga trên toàn mặt trận. Các phóng viên chiến trường của Nga và một số nhà phân tích quân sự cho rằng đối phương có thể cố gắng tấn công vào quận Bolozhsky từ làng Pravdino về phía thành phố Kherson, không phải là từ phía Bắc mà là từ phía Tây. Nhưng ở đây, việc tăng cường khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga đang được tiến hành và nỗ lực đột phá của quân đội Ukraine đang đứng trước nguy cơ thất bại trong diễn biến khác thì theo báo chí Nga, quân đội Ukraine, những người trước đây đã chiếm giữ dân cư Nivskoye buộc phải rời bỏ địa điểm này dưới sự tấn công dữ dội của binh lính Nga. Theo nguồn tin của trang Reporter, vào thời điểm hiện tại, Nivskoye nằm trong cái gọi là vùng xám. Tuy nhiên, theo thừa nhận từ chính Ukraine, tình hình cho thấy một thực tế là trong vài giờ tới, ngôi làng sẽ bị quân đội Nga chiếm đóng. Việc giành lại kiểm soát khu định cư Nipskoye của quân đội Ukraine vẫn chưa được xác nhận, nhưng rõ ràng là sau khi binh sĩ Kiev rút lui khỏi hướng này, nguy cơ Nga bị tấn công theo đường cao tốc nối liền Svatovo và Kremenaya đã giảm mạnh. Ngoài ra, một số chuyên gia còn cho rằng do những bước tiến thành công của quân đội Nga, lực lượng vũ trang Ukraine có thể phải vượt qua ngoài biên giới của vùng Luhansk trong vài ngày tới, nhưng cũng không loại trừ khả năng đang có một diễn biến nghi binh khác trên chiến trường khi quân Ukraine tìm cách kéo giãn lực lượng Nga ra khỏi những khu vực họ tập trung lực lượng phòng thủ dày đặc. Thực tế chiến trường có thể sẽ cho thấy được câu trả lời sớm nhất trong khoảng thời gian vài ngày tới, khi mà cả hai bên đều đang dồn những đơn vị tinh nhuệ được trang bị tốt nhất tới địa điểm trên. Phần Lan bảo vệ sườn Đông Bắc NATO ra sao trong bối cảnh xung đột Ukraine? Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO tạo ra một thực tế chiến lược mới ở Bắc Âu, mang lại nhiều lợi thế cho NATO ở khu vực này trong thế đối đầu với Nga. Riêng Phần Lan sẽ kết nối sườn đông và sườn tây của NATO. NATO nhiệt liệt ủng hộ Phần Lan gia nhập do vị thế đặc biệt của họ. Sau khi Nga phát động tiến công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Phần Lan liền tái đánh giá các nền tảng trong học thuyết an ninh của mình, dẫn tới việc Helsinki xin gia nhập khối quân sự NATO. Sau một thời gian ngắn chần chừ, Thụy Điển cũng theo gương đối tác thân cận nhất của mình. Cặp đôi Bắc Âu này nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ một cách áp đảo. Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã gọi đây là điều chắc chắn đạt được cho nền an ninh Mỹ. Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 95 một để đưa Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Các đồng minh của Mỹ cũng hoan nghênh động thái này. Tính đến tháng 10 này, 28 trong số 30 quốc gia thành viên của NATO đã phê chuẩn cho hai quốc gia trên gia nhập Liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương. Phần Lan và Thụy Điển vừa có những đặc điểm tương đồng, gần gũi, vừa có những nét riêng khi gia nhập NATO. Mục đích và lợi ích của họ một khi ở trong NATO phản ánh các văn hóa chiến lược khác nhau và những vị trí địa chiến lược khác biệt. Thụy Điển được xem là bàn đạp trọng yếu cho NATO mở các chiến dịch quân sự ở Bắc Âu, bao gồm biển Baltic, trong khi đó, Phần Lan là quốc gia tiến đầu, nằm cận kề không chỉ thành phố St. Petersburg của Nga mà còn cả bán đảo Câu Lơ, nơi đặt đại bản doanh của hạm đội phương Bắc của Nga với năng lực tấn công hạt nhân đáp trả. Vị trí địa chiến lược của Phần Lan sẽ đưa nước này trở thành cánh sườn đông bắc của khối NATO. Nói cách khác, Phần Lan không chỉ là một quốc gia Baltic mà còn là quốc gia Bắc Cực. Nếu trở thành thành viên của NATO, Phần Lan sẽ kết nối các sườn phía đông và phía bắc của khối quân sự này, tăng cường đáng kể thế đứng của liên minh này ở các vùng chính của NATO có sự cọ sát với Nga. Việc Phần Lan được kết nạp vào NATO do vậy sẽ có tác động đáng kể lên diễn biến năng lực gian đe của NATO và tư thế phòng thủ của khối này trước Nga. Bên cạnh đó, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO có tiềm năng dẫn tới sự phân chia lao động mới trong lĩnh vực an ninh ở khu vực Bắc Âu. Cường quốc Bắc Âu Vùng biển Baltic trở thành điểm nóng tiềm tàng giữa NATO và Nga sau khi Nga căng thẳng quân sự với Ukraine vào năm 2014, Phản ứng lại diễn biến đó, NATO nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu, vạch ra các kế hoạch tác chiến mới cho khu vực và thiết lập các nhóm chiến đấu đa quốc gia để bảo đảm sự bảo vệ chắc chắn cho các quốc gia Baltic và Ba Lan. Sau khi Nga mở chiến dịch tấn công Ukraine vào năm 2022, NATO còn chú ý hơn nữa tới toàn bộ sườn phía đông, mở rộng từ biển Baltic tới biển Đen. Nói như thế có nghĩa là vùng biển Baltic vẫn dễ xảy ra căng thẳng giữa Nga và NATO, nhất là khi Nga không bộc lộ dấu hiệu sẵn sàng lùi bước. Các nước Baltic đã kêu gọi sự hiện diện mạnh mẽ và lâu dài của khối này trong khu vực. Việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ giúp khối quân sự này nâng cao năng lực bảo vệ các nước Baltic, đặc biệt là Estonia. Khi ấy, không phận, lãnh thổ và hải cảng của Phần Lan sẽ nằm trong tay các lực lượng NATO để họ dễ sử dụng. Khoảng cách giữa bờ biển phía nam của Phần Lan và bờ biển phía bắc của Estonia là từ 80-120 km, tức là nằm gọn trong tầm tấn công chính xác đang phát triển của Phần Lan. Giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Phần Lan đã chỉ ra rằng năng lực tác chiến tầm xa của các chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Phần Lan là nhằm gian đe Nga tiến hành tập trung binh lực lớn ở gần Phần Lan. Phần Lan gia nhập NATO cũng sẽ nâng cao thế đứng của khối này trên biển Baltic. Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia gần đây gợi ý rằng với tư cách là đồng minh của NATO, Phần Lan và Estonia có thể tích hợp lực lượng phòng thủ bờ biển của họ để giúp khối quân sự này chặn khả năng tiếp cận của Hải quân Nga đối với biển Baltic thông qua nút thắt tờ tranh Vịnh Phần Lan cường quốc Bắc Cực, thế cân bằng chiến lược ở vùng Bắc Cực đã nghiêng về Nga trong vài năm gần đây. Vào giữa thập niên 2000, Moscow quyết định tái ưu tiên khu vực Bắc Cực. Nguồn tài nguyên của vùng này cũng như ý nghĩa quân sự của nó là điều thiết yếu đối với tham vọng đại cường của Nga. Nga đã tiến hành xây dựng lực lượng quân sự của mình tại đây, thể hiện năng lực qua các cuộc tập trận và thử tên lửa. Để ứng phó với các thách thức an ninh đó từ Nga, NATO đã phải cập nhật cấu trúc chỉ huy của mình, đáng chú ý là tái kích hoạt Bộ Chỉ huy Đại Tây Dương nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài ra, NATO đã tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên ở Bắc Cực như là cuộc tập trận phản ứng lạnh ở Na Uy. Như vậy, NATO chưa hình thành một chiến lược rõ ràng để gian đe Nga ở vùng Bắc Cực. Nhưng các hành động của Nga ở Ukraine vào năm 2014 và năm 2022 đã thúc đẩy NATO khẩn trương hơn trong vấn đề này. Vào cuối tháng 8 năm 2022, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối đang đẩy mạnh hoạt động ở vùng Bắc Cực. Mặc dù Phần Lan không phải là một quốc gia riêng hải Bắc Cực, việc nước này gia nhập NATO sẽ giúp khối theo hướng đó. Có thêm Phần Lan, NATO sẽ có gần như 120 máy bay tiêm kích F-35 ở Bắc Âu cho tới cuối thập niên 2020. Ngoài ra, pháo binh tầm xa của Phần Lan, một trong những lực lượng mạnh nhất châu Âu cũng là một lợi thế cho NATO trong việc răn đe Nga thực hiện các chiến dịch trên bộ ở Bắc Fenerkendert, một vùng đệm trọng yếu bảo vệ các tuyến đường biển của Bắc Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, Phần Lan cũng sở hữu năng lực tác chiến đáng gờm trên địa bàn Bắc Cực, có thể góp phần vào việc hình thành một sư đoàn Bắc Cực trong thời gian ngắn.